xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình thì hôm nay không mưa mình sẽ làm một cái video tiếp theo cho bạn xem đấy hôm nay à, mình vừa nghĩ ra một cái ý tưởng này các bạn ơi thì hôm trước á mình có làm một cái video về à, kẹo hồ lô trái cây mà mình làm trong đó là có cà chua nho và tắc các bạn đấy thì sau cái clip đó thì mình nghĩ một cái là những cái kẹo hồ lô các bạn nó rất là ngọt nên mình phải kiếm những cái loại trái cây mà chua chua ăn thì nó sẽ rất là ngon sau clip đó mình mới nghĩ ra thêm một cái ý tưởng nữa đó là mình sẽ làm clip kẹo hồ lô tiếp theo nhưng mà với một loại trái cây rất là đặc biệt đấy thì mình sẽ làm kẹo hồ lô tắt các bạn ơi tắt bây giờ mình không có để vỏ giống như ờ, clip trước nữa mình sẽ lọt vỏ ra các bạn mình lấy cái ruột thôi đấy mình làm cái ruột và mình sẽ gưới nước đường lên cho nó thành một cái kẹo hồ lô nha các bạn đấy thì à, tắt thì các bạn biết là nó rất là chua đúng không rất là chua nhưng mà ăn với đường nữa thì nó ngọt thì nó sẽ mình không biết là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 đấy thì bây giờ em mình và cháu mình á, thì bây giờ nó sẽ giúp mình lột cái à, đóng tắt này ra thấy lột đóng tắt như thế này các bạn thấy lột lột hết vỏ rồi các bạn ơi thấy như này một tí xíu đó mình sẽ dùng cái cái xiên á mình sẽ xiên qua và mình sẽ rưới đường lên các bạn để mình tạo thành một cây kẹo hồ lô nha các bạn đấy bạn không đấy đây, một hai cháu mình đây à, phụ mình để à, lột những cái vỏ này ra nha các bạn rồi thì sau một hồi á à, em của mình nó xỏ giùm mình đó bạn thì à, đây đây là những cái quả tắc mà mình đã xỏ vào những cái xiên các bạn thấy nè đấy và nói là cực kỳ đẹp mắt luôn các bạn đấy nhìn rất là hấp dẫn luôn á và mình ăn vào mình không biết nó sẽ như thế nào thôi nhưng mà rất là mình thấy rất là đẹp con mắt rồi các bạn đấy đây và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cái nước đường mà mình sẽ rưới lên nha các bạn hôm nay mình sẽ sử dụng cái chảo nhỏ như thế này thôi đấy mình sẽ làm cái à, nước đường để mà mình rưới lên à, những cái xiên mà xiên tắc của mình nha đấy mình sẽ sử dụng cái này cho đường giữa bạn ơi ok các bạn ơi bây giờ đường của mình nó kẹo rồi các bạn bây giờ mình sẽ chế lên những cái sâu này nha các bạn thì à, mình đã làm xong rồi các bạn các bạn nhìn nè các bạn thấy là cái à, cái à, hồ lô lần này của mình á thì nó làm nó có nhiều thời gian hơn hồ lô lần trước các bạn đấy thì cái hồ lô lần trước các bạn nhìn của mình đó, nó còn à, kẹo kẹo ăn nó còn chả chả các bạn còn hôm nay là không nha các bạn hôm nay thì mình đã làm kỹ và nó đã đặt hết rồi các bạn có thể nhìn thấy nè đấy nó là rất là giòn luôn á đấy các ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ăn xem là cái cảm giác của cái hồ lô kẹo hồ lô đường này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 mà phải nhả cái hột qua bạn cái hộp đắng lắm nó vẫn còn chua nhưng mà không tới nổi tại vì có lớp đường ở ngoài bạn nó chua chua nó ngọt ngọt nói chung là khá là ngon bạn ơi rất là đã luôn các bạn rất là ngọt các bạn ơi Ý lộn, không phải rất là ngọt mà rất là giòn Tắt thì làm sao mà Tắt làm sao mà nó ngọt hết được đúng không bạn, nó vẫn phải chua chứ Nó rất là giòn, màu nó rộng <laughs> rồi Ngon các bạn ơi mấy cái cục nào mà nó phủ đường nhiều các bạn nói là ngọt vãi luôn á mình chỉ sợ ăn trúng cái hộp nữa thôi rồi ok các bạn ơi thì mình sẽ ăn tiếp tục cây này các bạn đấy cây này trúng này chết rồi ăn dính ở ngoài các bạn ơi đây ui ui cây này nhiều đường nữa các bạn ơi đấy đây. Uhm. À. quá đã Đoàn bãi trưởng luôn Ăn vô á bạn Không biết chỗ nào học mà né nữa Rồi đường nó cứng cứng mà học cũng cứng cứng bạn ơi Đấy, mới trắng đúng cái học đắng lắm nè rất đã mọi người rất là ngọt hơi chua vạch đấy đường đấy những lớp đường nó đông lại bạn thì nó là rất là giòn luôn nó làm phê luôn á